選択肢とかそこら辺の中で回復する人だよ nè nhìn đây nói đi các bạn mang cho mang cho tôi đâu chị ai mắc cười quá nhìn em kìa em nhanh hơn chị ai nữa nè em nói đi em nói về cảm nhận thế nào em cảm nhận thật là vui cảm nhận có vô mốt không để chơi nhanh xíu nữa nha nhanh xíu nè dịnh nha em chắc nha uh. Uh. con nhát quá quay rồi kêu ngoại qua chơi rồi cảm nhận của hai con đi ai là vô mốt hơn con vô mốt hơn hả chị hai sao yếu vậy chị hai yếu xìu chị hai